nem nướng này nem lụi này bánh tráng cuốn ấy đấy thế nên là ngày hôm nay mình đã quyết định order một set đồ cuốn của nhà cuốn về để ăn thử và review cho mọi người à, set này mình order thì có 8 cuốn và ừ, có giá là 188.000 cộng thêm 10% thuế VAT nữa là 206.800 đồng Set này thì mình có mix 4 vị đó chính là nem nướng Nha Trang này, nem lụi này, phơi xương và gà quay Hội An Bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha Đây. Đó, sẽ có hai hộp Mỗi hộp sẽ có bốn cuốn như thế này Đây, là bánh tráng phơi xương này Đây là ờ, gà Hội An, gà quay Hội An Cái này là nem nướng và nem lụn mình thấy là ở đây có ba loại sốt nữa Đấy. nhìn qua thì thấy cái này chắc chắn là nước mắm rồi cái này mở ra xem như nó là cái gì ừ, sốt bơ đậu phộng thơm lắm rất là thơm mùi lạc đậu phộng ấy đây là mình không biết đây là mắm nêm mùi phát biết luôn mùi rất là thơm cái nước mắm này nhìn trông có vẻ <laughs> hơi thiếu thiếu tỏi với cả ớt như mọi người <laughs> bây giờ mình sẽ ăn thử nha à, mình sẽ ăn thử bánh tráng cuốn phơi xương trước cái này thì sẽ sẽ có là thịt lợn luộc này à, bún này rau sống và rau này mình không biết là rau gì <laughs> vị á vị mắm đủ vị mắm này vị hơi ngọt ngọt hơi chua chua nói chung là vị nó rất là vừa mỗi tội là uh, không kiểu thiếu tỏi với cả ớt thôi nhưng mà có thêm tỏi để ớt để cho nó hơi cay cay với cả nó thơm mùi tỏi ấy, thì nó sẽ ngon hơn theo như mình biết ấy thì nhà Quấn còn có riêng một trang trại để trồng rau hữu cơ thế là rau ở đây rất là tươi và ừ, xanh lúc mà mình ăn rau mình thấy khá là tươi cái nem này cũng ngon đấy nhưng mà hơi nhiều bún <laughs> nhưng mà không cảm giác được vị thịt nhiều ấy nhiều bún quá cái này được tầm 8 điểm rưỡi với cả cái nước chấm ngon nước chấm này ngon nha thiếu mỗi vị à, tỏi ớt thôi thì sẽ ngon hơn ok bây giờ mình sẽ thử đến bánh tráng gà quay hội an đây cho mọi người xem nha đó miếng thịt gà quay thì rất là ngon có cả thêm vừng với cả xà lách nữa cái này thì chắc là mình sẽ chấm với sốt bơ lạc thử xem nào đây không Ôi, không biết mọi người nào nhưng mà mình rất là thích ăn đậu đậm xô chấm đậm đậm sốt bơ ngon ngon lắm luôn nó hơi ngọt ngọt thơm mùi bơ à thơm thơm, thơm mùi đậu phộng nhầm thơm mùi đậu phộng mùi gà quay rất là thơm nhá mềm kiểu cắn không dai ở đó, thấy cái hương vị gà quay rồi đấy nó rất là đặc trưng ấy kiểu ăn cái này cuốn này cuốn cực ấy là ăn cặp của mọi người ạ ngon cuốn này chín điểm ok tiếp theo mình sẽ ăn thử nem cuốn nha đây mọi người nhìn đi đó có một miếng nem lụn rất là to ở đây có cả phần rau nữa rau với cả rau sống với cả tráng ở đây ấy, thì nó là kiểu bánh tráng gạo xong rồi uh, ờ, nhúng nước ấy mọi người nên là kiểu nó không phải là cái bánh tráng mình ăn ở nhà mà mà kiểu cứng cứng ấy mà nó sẽ vỏ nó sẽ hơi dai dai một chút ăn thì rất là ngon mình rất thích cái ăn kiểu như này à trong này không phải có một miếng nem lụi đâu mọi người có hẳn hai miếng đó chắc là cái này sẽ chấm với nước mắm đi mời mọi người ạ à. còn một cái phần hơn cân này dạ. này gân gân như này mọi người nhai nó dai ngon kiểu ấy thơm mùi tiêu chấm với cả nước mắm này rất là vừa miệng không biết mọi người như nào nhưng mà mình ấy mình ăn cuốn ấy mình quan trọng nhất là cái phần nước chấm ấy thế luôn nước chấm mà cuốn ấy thì cái thì cái cuốn đấy nó sẽ rất là cuốn đấy mọi người là thế là nước mắm ở đây pha rất là đậm đà rất là vừa nhưng mà nước chấm ở đây là rất là cuốn lên ấy kiểu linh linh hồ hồ cuốn cuốn trong này có cả bún này có cả cà rốt dưa chuột Ôi, mình thấy cái nem ở đây làm rất là ngon kiểu mình thích thích nhai những cái thứ mà nó hơi hơi giật giật một chút ấy như kiểu là mấy cái gân gân ấy đấy thì ở đây nó kiểu như thế mà có thêm một chút tiêu nữa là rất là thơm cái này chín điểm rưỡi và bây giờ mình sẽ ăn thử đến món cuối cùng đó chính là nem nướng nha trang trời ơi mọi người mình đi đây đã hơn một tháng rồi tôi không được ăn nem nướng nha trang nó là nhất nhớ lúc này đi ăn trong này cũng có hai miếng nem nha mọi người với cả một miếng vỏ ờ, ram này có cả dưa chuột ờ, cà rốt rau sống và bún nữa đấy sẽ chấm mắm nêm đi mắm nêm này rất là thơm có cả dứa ở trong này nhìn bằng mắt như thế có cả dứa này có cả uh, ớt băm nhuyễn tỏi nữa nhỉ có vẻ cái này cuốn đấy mắm nêm ở đây nhá pha rất là vừa đủ vị ấy đủ vị hơi cay cay này hơi cay cay của ớt này hơi ngọt ngọt của dứa ấy xay dứa người ta xay dứa vào đây mọi người nha kiểu nó hơi ngọt ngọt một chút nhá và cái cái cái mùi mắm nêm ấy nó rất là thơm ấy nó rất là mùi ấy nói chung là nước chấm ở đây rất là cuốn <laughs> mọi người ạ chấm lên mấy cái này ấy, ôi trời ơi đỉnh của chó được Ngon lắm rồi đó nem nem nướng ở đây ấy, thì cũng rất là thơm nhưng mà mình vẫn thích cái nem lụi hơn ấy tại vì cái nem lụi thì kiểu nó có cái phần sật sật sật đấy mình thích nhai kiểu sật sật hơn nem lụi mà cái nước chấm này ngon nè nói chung là mình thấy ấy, cái nước chấm của nhà cuốn ấy nó nó rất là cuốn mọi người ạ à. nó kiểu đỉnh chóp luôn ấy thực sự tại vì nhiều chỗ mà mình hay mình mình ăn ấy mình đã từng ăn thử ấy thì mặc dù nhá những cái đồ cuốn vào nó rất là ngon nhưng mà cái nước chấm nó không ngon ấy nên là nó làm cho cái vị của món ăn nó không được tròn vị ấy mà nhất là đồ cuốn này nhá thì quan trọng nhất là nước chấm thực sự luôn đấy thì mình thấy là nước chấm ở đây rất là ngon đó thì uh, vừa rồi mình đã thử và review cho mọi người thì cá nhân mình thì mình thấy là cái giá giá thành ở đây thì nó cũng khá là cao so với những chỗ khác mà mình đã ăn nhưng mà về chất lượng thì rất là ngon nha mình thấy là mọi thứ ở đây đều rất là ok ấy. từ thịt này uh, rau cuốn này đều rất là tươi ngon cho đến cái phần nước chấm thì gọi là đỉnh của top luôn đi mọi người cả ba cái loại nước chấm ngày hôm nay mình thử thì mình đều cảm thấy rất là vừa miệng vừa với khẩu vị của mình đặc biệt nhá là ở đây cho rất là nhiều nước chấm ấy đấy mình là một đứa điên điên cuốn nhất là như kiểu chỉ ăn nước chấm thôi ấy, mọi người lần nào đi ăn cũng phải xin thêm một hai bát nước chấm nữa ấy. đấy hôm nay mình gọi tầm tám cái rồi tám cái nem rồi là cho ba ba loại nước chấm rất là nhiều như này ấy